chủ nhân kinh doanh của Mercedes Benz Mỹ Hưng bình đã ghi là chiếc xe Mercedes Benz E300 AMG màu trắng rất đẹp thì đối với chiếc xe E300 AMG này thì đã quay review cũng như là cho các xem rất là nhiều lần và kể cả những cái clip đi giao xe rồi thì gần đây mình đi tại bây giờ thì Di đang ngồi bên trong khoang lái của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG các bạn thì cũng giống như những cái chiếc xe E300 AMG phiên bản 2020 2019 thì khi mà ngồi vào cảm giác này các bạn thì à, cái chiếc xe của chúng ta nó có cái ghế nó ôm vào người ha nó rất là thoải mái luôn cũng như là cái ghế da của chiếc xe E300 AMG này các bạn là cái ghế da nắp 3 cho nên khi mà mình ngồi vào các bạn thì nó có một cái độ mềm cũng như là một cái cảm giác là nó rất là êm ái và mát mẻ ha đó là cái mà khi mà ngồi vào cái ghế da này mà Di cảm nhận cũng như là đây là cái vô lăng thiết kế thế hệ mới các bạn thì đối với cái vô lăng này á, nó cũng sẽ uh, khác một chút xíu so với lại những cái vô lăng AMG trước đây là các bạn sẽ thấy đầu tiên là về những cái kế ha những cái nút bấm bây giờ nó được thiết kế cảm ứng cũng như là cái cái cái uh, ta lái của chúng ta này được thiết kế nhìn nó rất là đẹp và cực kỳ thể thao luôn đó, và ngoài ra thì cái ta lái à, đáy bằng đi khách vẫn là một cái ta lái mà coi như là hầu như những cái anh chị khách hàng á, yêu thích các phong cách lái thể thao cũng như là yêu thích cái phong cách là năng động và trẻ trung thì rất là thích lái trên cái những cái chiếc xe mà có ta lái như thế này đó thì với cái ta lái mà đáy bằng này và vô lăng thiết kế hệ mới như thế này các bạn thì nó cũng sẽ giống như những cái cái chiếc xe mà AMG à, kể từ bây giờ trở về sau của Mercedes-Benz ha. Đó thì cái ta lái này hiện đại bây giờ các bạn chỉ thấy hầu như là chỉ có trên cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG thôi. Còn lại hầu như tất cả những cái cái cái vô lăng khác các bạn thì đều là những cái vô lăng AMG thế hệ trước thôi. Nó chưa có cái vô lăng thế hệ mới như cái chiếc xe này. À đối với cái chiếc xe E300 AMG hoặc là những cái chiếc xe dòng xe E nói chung các bạn thì cái khu vực táp lô này ha nó là một cái khu vực mà đối với cái cảm nhận của Di các bạn thì Di cực kỳ yêu thích luôn bởi vì là sao các bạn cái thiết kế cái màn hình mà nó liền mạch như thế này cũng như là nó ẩn ở dưới cái cái cái tấm che này các bạn cái tắp lô này ha thì khi mà chúng ta đi trời nắng á À, các bạn sẽ thấy là ánh sáng nó không có rọi trực tiếp vào cái màn hình được cho nên là cái độ mà sắc nét cũng như là cái màu sắc của trên cái màn hình cảm ứng này các bạn nó vẫn rất là rõ ràng rất là đẹp luôn đó còn nếu mà Duy nghĩ là nếu mà nó không có một cái tấm che này á thì có thể là cái màn hình của chúng ta bị ánh nắng nó hắt trực tiếp vào thì nó làm cho chúng ta rất là khó quan sát cái màn hình ha đây là một cái điểm mà mà gì cũng rất là thích ở cái phần thiết kế này đó thì thực ra đối với cái phần mà thiết kế của những cái mẫu xe E-Class nói chung ha hoặc là cái E300 AMG này nói riêng thì thì thì nó là một cái thiết kế mặc dù là nó là cổ điển đó các bạn nhưng nó vẫn giữ được cái cái cái cái hiện đại cũng như là cái tiện nghi trong cái phần à, à màn hình táp lô này đó thì à, đó là cái phần thiết kế các bạn ha đó thì à, khi mà lái các chiếc xe E300 AMG e này trên những cái cung đường thành phố các bạn thì thật ra là Duy nghĩ là nó rất là nhàn luôn bởi vì là khi mà ngồi vào ở bên trong cái cái khoang lái này ha hoặc là những anh chị khách hàng ngồi bên trong xe thì hầu như cái không gian ở bên ngoài nó tách biệt hẳn với lại bên trong luôn đó tách biệt hẳn luôn các bạn nha có nghĩa là cái tiếng ồn nó vào ở trong xe nó rất là ít luôn cũng như là hiện tại bây giờ là Duy chưa có bật nhạc cũng như là chưa có mở radio gì hết đó thì âm thanh nó vẫn rất là là cách âm tốt luôn đó ngoài ra thì nếu mà chúng ta mở nhạc ha vừa phải ha để nghe thì hầu như là ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không còn nghe được bất kỳ một cái cái cái cái tiếng âm thanh nào vọng vào nữa cũng như là cái cái âm thanh từ ở cái mặt đường vọng lên à, đó thì khi mà chúng ta chạy trong thành phố thì các bạn biết rồi ha thì thông thường chúng ta chỉ di chuyển ở tốc độ khoảng tầm là 40 hoặc là 50 km trên giờ thôi đó cho nên là đối với cái chiếc xe E300 MG này thì Duy nghĩ nó cũng không có vấn đề gì mà phải mà à, review nhiều hoặc là nói nhiều nữa hết nó nó rất là là nhẹ nhàng rất là đơn giản ừ. khi mà tới một cái đèn xanh đèn đỏ các bạn thì khi mà chúng ta dừng cái xe thì cái hệ thống là tự động coi như là tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe nó sẽ được kích hoạt lên đó khi mà di tới đèn xanh đèn đỏ nè các bạn thấy nè hiện tại đồng hồ tua máy nó đã về không nè hệ thống tự động tắt máy đã hoạt động ha bây giờ đèn xanh thì gì sẽ đạp ga và hệ thống nó tự động đề máy lên để chạy tiếp đó thì các anh chị nào mà không có thích cái tính năng này hoặc là khi mà chúng ta đi kẹt xe thì các anh chị có thể là tắt bằng một cái nút bấm ngay chỗ cái vị trí này ha các bạn thấy có một chữ A nè à, có cái đèn màu xanh ha thì chúng ta có thể bấm tắt à, thì cái hệ thống tắt mở tự động tắt à, tắt máy này nó sẽ không hoạt động nữa đó thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng bên Duy các bạn thì không có thích cái tính năng này bởi vì khi mà mà chúng ta dừng xe mà nó đề máy lại các bạn thì nó sẽ có cái một cái độ rung lên đó thì khách hàng không có thích cái này thì có thể tắt đi nhưng cái với tính năng này thì nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được nhiên liệu khoảng là 7% 7% các bạn khi mà chúng ta di chuyển trong thành phố ha thì đó là một cái mức coi như là tiết kiệm cũng rất là đáng để mà mà chúng ta quan tâm đó. Ok bây giờ Di sẽ chạy thử ha cái chiếc xe ở những cái tốc độ cao hơn trên cái đoạn đường đại lộ Nguyễn Văn Linh này đó thì đại lộ Nguyễn Văn Linh thì đi ngang qua cái showroom của Di các bạn đó thì Di sẽ chạy nhanh hơn được nè đó thì chiếc xe E300 AMG này các bạn nó cực kỳ thích đối với Duy là khi mà Duy tăng tốc á, thì nó sẽ lập tức tăng tốc lên rất là nhanh đó và nó vẫn đảm bảo cho cái người ngồi bên trong xe nó có một cái sự êm ái cũng như là là là không có bị gọi là là tăng tốc kiểu mà đột ngột các bạn bởi vì là duy đang chọn cái tính năng là lái là comfort ha là êm ái ha đó còn nếu mà trong trường hợp mà à, các anh chị và các bạn mà coi như là không có người đi cùng đi chúng ta muốn tăng tốc một cách đột ngột có nghĩa là đạp mình á kiểu cảm cảm giác như là nó dính ghế các bạn ha thì chúng ta có thể đổi qua cái chế độ lái ha sport chế độ lái thể thao hoặc là chế độ lái sport cộng nè đó khi mà chúng ta tăng tốc nó nó tức thời luôn các bạn có nghĩa khi chúng ta đạp ga mà tăng tốc đột ngột nó sẽ tức thời nó tăng tốc lên ngay luôn và như thế các bạn thì nó sẽ lại nếu mà có người đi cùng chúng ta thì nó lại sẽ không thoải mái cho người ngồi bên cạnh ha đó nhưng mà Duy nghĩ là với cái tính năng mà lái comfort thôi thì nó đã đủ đáp ứng đối với gì rồi à, cũng không cần thiết cho cái tính năng lái Sport hoặc là Sport cộng đâu đó ngoài ra khi mà lái Sport cộng này các bạn đó tăng tốc nhanh như thế này chúng ta sẽ nghe được cái tiếng bô nó sẽ vọng vào bên trong của chiếc xe nữa à, đạp ga lên một có một đoạn rất là ngắn thôi các bạn thì chiếc xe nó đã lên hơn 80 km trên giờ rồi đó. thì thật ra đó là một cái mà Duy nghĩ là hầu như không phải Duy nữa các bạn mà tất cả những cái anh chị ha khi mà ngồi lên một cái chiếc xe mà thể thao như thế này các bạn thì đều phải là nghĩ ngay đến cái vấn đề đó ha uhm. thực ra thì ngoài cái cảm giác lái mà cái chiếc xe E300 AMG mang lại các bạn thì cái ngoại hình cái thiết kế ở bên ngoài cũng như là bên trong của chiếc xe thì nó cực kỳ ấn tượng luôn đối với gì một cái chiếc xe như thế này là nó, nó quá quá là tuyệt vời rồi đó thì um, chiếc xe à, dòng xe E nói chung các bạn hoặc là à, E300 MG này nó riêng thì cái kích thước của nó nó không phải là quá to nó cũng không phải là quá nhỏ đó, to thì nó sẽ không to như là chiếc S-Class được rồi hoặc là nhỏ thì nó sẽ không có nhỏ nhắn giống như là cái chiếc xe C-Class nữa đó, mà nó ở một cái Ừ, kích thước nó rất rất là vừa phải luôn đó vừa phải ở đây là vừa phải kể cả cho cái người lái cũng như là cái người ngồi các bạn khi mà chiếc xe của chúng ta nó quá là to đi thì các bạn lái nó cũng đâu đó nó cũng sẽ không có thoải mái khi mà chúng ta lái trong thành phố mà chật hẹp đâu ha, cũng như là khi mà chiếc xe nhỏ thì nó cũng lại không đảm bảo được cái sự tiện nghi cũng như là sự êm ái của một cái chiếc xe đó cho nên là Mercedes-Benz E-Class nói chung hoặc là i300 e AMG này nó riêng nó là một cái chiếc xe gọi là cực kỳ tiêu chuẩn luôn các bạn tiêu chuẩn ở đây là nó vừa phải cái gì nó cũng vừa hết kích thước của nó cũng vừa giá cả của nó cũng vừa sự tiện nghi của nó cũng rất là vừa phải luôn đó thiệt ra đối đối với những cái dòng xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ các bạn có thể nói đây là cái chiếc xe mà Di cực cực kỳ yêu thích luôn đó hầu như là khi mà ngồi vào cái chiếc xe E 300 AMG này thì hầu như là là cái kiểu cảm giác là khi mà mình lái các bạn mình cảm giác là rất là vui cũng như là là rất là thích luôn á lái một cái đoạn đường dài Duyên nghĩ là khoảng 5 tiếng hoặc là 6 tiếng đi nữa thì Duyên nghĩ là là là nó vẫn vẫn vẫn coi như là tới nơi mình vẫn không có muốn xuống các bạn kiểu là như vậy luôn ha à, thực ra thì Di làm việc với rất là nhiều những anh chị khách hàng các bạn rất là nhiều những anh chị coi như là mê lái xe các bạn mê lái xe luôn có nghĩa là ghiền lái xe đó hầu như là khi mà lái một cái chiếc xe thì kiểu cảm giác là là cảm giác rất là sướng và rất là vui đó không có thích ngồi các bạn có rất là nhiều những anh chị không có thích ngồi đâu mà thích lái xe thôi đó thì đối với cái chiếc xe E300 MG này thì thật ra là dành cho những cái anh chị đó các bạn đó. còn những mà anh chị nào mà ngồi thôi thì có thể là chọn những cái dòng xe E300 hoặc là E200 hoặc là E180 nó vẫn đầy đủ rồi nó vẫn đảm bảo cái sự êm ái rồi nhưng khi mà lái á đó, nhưng mà những người mà ngồi vào cái vị trí của Duy này các bạn thì có thể nói E300 AMG e nó quá là tuyệt vời luôn về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe E300 này nó như thế nào các bạn thì thực ra thì hầu như là Di làm việc với rất là nhiều những anh chị khách hàng hầu như là rất là ít anh chị mà quan tâm đến mức tiêu thụ nhiên liệu đó khi mà mua xe Mercedes-Benz thì rất rất là ít quan tâm đến mức tiêu thụ nhiên liệu có khoảng ví dụ như là 10 anh chị khách hàng thì có thể một anh chị khách hàng quan tâm tới mức tiêu thụ nhiên liệu thôi bởi vì hầu như là tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ thì cái máy của chúng ta đều là máy 2.0 lít đó máy cũng tương đối vừa phải thôi các bạn đó nhưng mà cái công suất của cái chiếc xe E300 này các bạn nó sẽ rơi vào tầm là 258 mã lực có nghĩa là nó rất là mạnh luôn nhưng cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chiếc xe này thì nó không có phải là quá nhiều đâu các bạn đó thì nếu mà chúng ta đi vào đường trường đi vào đường những đại lộ ha hoặc là đường liên tỉnh đó, đó thì cái mức tiêu thụ nó khoảng tầm là 7 lít trên 100 km hoặc là những anh chị nào mà lái kiểu là là cho nó sướng các bạn thì nó có thể là lên 8 lít trên 100 km thôi đó thì Duy nghĩ là với cái chiếc xe là 258 mã lực thì với mức tiêu thụ nhiên liệu đó thì nó sẽ, sẽ cực kỳ tiết kiệm rồi đó còn nếu mà đi trong thành phố thì như thế nào các bạn thì các anh chị có thể là cộng thêm khoảng tầm 3 lít ha, hoặc là 4 lít tùy theo cái cách lái xe của anh chị ha thì nó rơi vào tầm khoảng 11 12 lít à, thì như vậy thì Duy nghĩ là với mức tiêu thụ nhiên liệu như vậy thì nó nó nó nó, nó chấp nhận được các bạn ha cho một cái chiếc xe mà lái sướng như thế này một chiếc xe mạnh mẽ như thế này đó. và hiện tại bây giờ thì cái khúc đoạn đường này các bạn là cái khúc đoạn đường đã đang làm đó thì nhựa đang coi như là đá đang đang được rải ra ha chưa có chán ngược nhựa nữa đó nhưng mà khi mà lái ở cái đoạn đường này á, thì nó cũng rất là thoải mái với các bạn cái tiếng mà vọng vào lớp xe thì chắc chắn nó cũng sẽ có rồi nhưng mà đâu đó nó sẽ không có nhiều đó cũng như là những cái đoạn đường mà khi mà chúng ta lái nó bị mấp mô các bạn nó có ổ gà hoặc là đường mà nó gợn sóng các bạn thì đối với cái tay lái của chiếc xe E300 AMG này một cái tay lái mà biến thiên gọi như là biến thiên theo tốc độ các bạn đó, ờ, cũng như là nó là ta lái direct steer nó sẽ tự động giữ cái vô lăng của chúng ta các bạn nó sẽ không các bạn sẽ thấy là khi mà di đi trên những cái đoạn đường mà mấp mô gặp gờn đó, thì cái ta lái của chúng ta nó vẫn thẳng đứng như thế này nè nó sẽ không có lắc lắc lắc lắc này như thế này nữa đó thì nếu mà các anh chị các bạn đã đi ra những cái mẫu xe với thương hiệu phổ thông á thì các bạn sẽ hay thấy cái trường hợp này xảy ra đó khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mấp mô ha hoặc là những cái gờ giảm sốc ha thì cái ta lái của chúng ta nó hay coi như là chúng ta phải giữ, giữ cái tay lái là chặt để không thôi cái người người lái người ngồi bên trong xe nó có cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta nó lắc như thế này nè đó thì sẽ không thoải mái đâu đó, nhưng đối với những cái dòng xe của Mercedes-Benz tất cả luôn các bạn tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz luôn đều cái sử dụng cái tay lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ và cái tay lái này nó cực kỳ coi như là nhàn cho cái người ngồi lái xe cũng như là chúng ta sẽ không phải là quá là cần giữ cái vô lăng nữa ha thì à, hiện tại bây giờ thì Di chạy chỉ chạy trên những cái đoạn đường đại lộ lớn như thế này thôi các bạn cũng không có phải chạy được quá nhanh đâu đó nhưng mà đối với cái chiếc xe E300 AMG này khi mà chúng ta lái xe trên những cái đoạn đường mà cao tốc đó các bạn khi mà các bạn lái ở tốc độ mà khoảng tầm 80 ha 100 cây số trên giờ hoặc là 120 cây số trên giờ thì các bạn cũng sẽ thấy là cái ta lái chúng ta chỉ kia việc là à, dịnh hờ vào cái ta lái thôi có nghĩa là cái chiếc xe của chúng ta cái hệ thống cân bằng của nó cũng như là cái ta lái nó cực kỳ tốt luôn nó giúp cho cái người lái xe của chúng ta thoải mái cũng như là an toàn nhất có thể đó các bạn đã đi qua những cái thương hiệu xe mà phổ thông hơn á các bạn thì các bạn sẽ thấy ha, khi mà chúng ta đi lên trên cao tốc á chúng ta phải thật sự là giữ tay lái rất là chặt luôn đó bởi vì là chúng ta đi tốc độ cao mà ha ta lái của chúng ta phải lúc nào cũng giữ thật là chặt nhưng mà đối với cái chiếc xe E300 này các bạn cái hệ thống của xe sẽ tự động giữ tay lái cứng hơn cũng như là cái tính cái cái vô lăng của chúng ta chúng ta chỉ việc chạm nhẹ và hờ vào cái cái tay lái thôi thì nó đã đã đã đã đi rất là tốt rồi đó rất là an toàn Thực ra thì với cái chiếc xe E300 AMG này các bạn là Di đã từng lái ở trên cao tốc ha Hoặc là C300 AMG Di đã lái ở trên cao tốc rồi à, Tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các anh chị, các bạn nào đã sử dụng qua rồi thì các chị sẽ biết ha Chạy trên cao tốc nó rất là sướng, rất là nhẹ mặc dù nó là cái tay lái thể thao nhưng nó vẫn êm ái các bạn nha nó sẽ không có thiết kế là quá là cứng ở cái phần tay lái này à, cái tay lái này do là bọc da nắp ba nữa các bạn cho nên nó rất là mềm ha cái tính năng mà Duy nghĩ là tất cả những anh chị khách hàng đều thích ha à, đặc biệt là những à, chị ha cực kỳ thích đó là cái tính năng mà hệ thống hỗ trợ phanh chủ động nè đó hoặc là Active Assist đó với cái tính năng này các bạn nó giúp cho cái người lái của chúng ta ha à, đề phòng được những cái trường hợp như là khi mà chúng ta phát hiện ra à, cái xe chúng ta có thể tông vào phía trước ha thì đó chiếc xe nó cũng sẽ tự động phanh lại á và các các bạn biết rồi ha ngày nay thì trên cái điện thoại của chúng ta nó có quá là nhiều những cái cám dỗ luôn nào là tin nhắn của bạn bè ha Zalo hoặc là Facebook hoặc là tất cả mọi thứ đó thì Duy nghĩ là cái việc mà khi mà chúng ta lái xe đó cái việc mà mà lái xe mà để mà coi như là hạn chế tối đa cái việc mà cầm điện thoại ha các bạn hoặc là nhắn tin duy nghĩ là còn có những anh chị còn nhắn tin lên nữa đó thì thì nó cực kỳ là nó nó nó, nó nguy hiểm luôn đó nhưng mà với cái tính năng này thì nó sẽ giúp ích cho anh chị trong những cái trường hợp mà khẩn cấp như thế như thế đó và có rất là nhiều những anh chị khi mà gọi đến cho duy các bạn đó là à, à cái tính năng này nó giúp cho anh chị thế này thế này thế này còn nếu mà không có thì nó nó sẽ khác rồi các bạn đó thì khi mà nhận được những cái cuộc gọi đó của anh chị và những cái tính năng này thì Di thấy là nó rất là vui bởi vì là cái chiếc xe của chúng ta nó giúp ích được cho các anh chị coi như là uh, hạn chế tối đa những cái tai nạn coi như không không muốn, muốn xảy ra đó ok thì thôi bây giờ Di sẽ ờ, kết thúc video clip tại đây đi nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là đối với cái chiếc xe E300 AMG này